Giờ đã đến lúc ta phải ôn thi và ta sẽ cố quyết tâm vượt qua kỳ thi lần này Để thi chỉ mong không khó Thời gian chỉ đếm trên những ngón tay Tôi đang lo chỉ còn vài ngày Chỉ mong gặp được bạn tốt hãy cho tôi chép hết bài này Kỳ thi phổ thông quốc gia Vài hôm nữa là sẽ đến Chỉ mong tôi qua và đỗ nhưng đúng mùa rô thật khổ cho tôi nhưng tôi vẫn phải cố vượt qua kỳ thi lần này để mẹ cha vui từng ngày bao ngày cuối tôi sẽ ôn để có kết quả cao chỉ mong trở thành thầy giáo và công an yêu lâu lưng vầy chào và tôi cũng chẳng biết tương lai tôi sẽ phải 让我都。 rồi sẽ đến một ngày tôi có điểm cao sẽ không phải suy nghĩ rằng tôi sẽ đâu vào đâu mong rằng là một trường cho tôi biết bao nhiêu điều và tương lai sẽ thật nhiều mà giờ đây tôi cũng chẳng biết rằng mình có đỗ hay không nhưng tôi vẫn cố để đạt được mục đích ok tôi hay ngày vẫn chỉ vào ôn để có thành công chỉ đợi trường đại học nào đó sẽ cho tương lai tôi chỉ mong điều này đã có để cho tôi sẽ chẳng phải lo vượt qua kỳ thi lần này để mẹ cha vui từng ngày vào ngày cuối tôi sẽ ôn để có kết quả cao chỉ mong trở thành thầy giáo và công an yêu lâu lưng vầy chào và cuối cùng chẳng biết tương lai tôi sẽ phải xa vài hôm nữa là sẽ đến chỉ mong tôi qua và đó nhưng đúng mùa rồi thật khổ cho tôi nhưng tôi tan theo lưu vầy chào và tôi cũng chẳng biết tương lai tôi sẽ vào. xin chào tất cả mọi người hiện tại thì ờ, ờ, kỳ thi ờ, phổ thông quốc gia sắp đến rồi thì hai bạn này <laughs> cũng sắp phải thi thì thôi thì muốn gửi làm một chúc tất cả các bạn <laughs> làm một bài bản cover một bản à, bài chế à, đây là một bài chế của anh Nguyên Zenda một ca khúc đến ngày xem rất là hay và chúng tôi đã chế thành bài đếm ngày ôn thi rất mong tất cả các bạn ủng hộ ừ. nhớ like và subscribe nhớ like và subscribe nhé <laughs>